Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chơi Cờ miền Nam của mình ngày hôm nay trong ngày 26 tháng 2 năm 2020. Và đó đầu tiên, thay mặt đội làm kênh Chơi Cờ miền Nam, mình chúc tất cả anh chị em, chúc tất cả anh chị em có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân yêu và chúc tất cả anh chị em mọi điều tốt đẹp nhất. Và trước mặt chúng ta là buổi giờ thưởng hôm nay, sổ số miền Nam đã sổ ra cho chúng ta vào ngày thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2020 và mình mời vào điểm qua những con số mà hôm nay sổ số Việt Nam đã sổ ra cho tất cả chúng ta như sau. Ngày hôm nay chúng ta có Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng anh chị em nhé. Đầu giải 8 của đại Đồng Nai ngày hôm nay thì chúng ta là về con lô kép bằng 66, Cần Thơ chúng ta là về con lô 81 và Sóc Trăng thì chúng ta là về con lô 32. Đặc biệt hôm nay trong ngày 26 tháng 2 năm 2020 ở Đại Đồng Nai thì chúng ta là về con lô 42, Cần Thơ chúng ta là về con lô 78 và Sóc Trăng thì chúng ta đã về côn lô 38 đặc biệt cho tất cả anh chị em ở đây. Đó là buổi giới thiệu hôm nay trong ngày 26 tháng 2 năm 2020 và mình sẽ xuống kiểm tra phần lô câm và lô hai nháy cho tất cả chúng ta đều xem ngày hôm nay ở Đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng anh chị em nhé. Ngày hôm nay thì Đài Đồng Nai đầu một chúng ta bị câm hoàn toàn, đầu 8 chúng ta bị câm và đầu 9 bị câm. Và trong bảng kết quả thì ngày hôm nay của Đài Cần Thơ thì à, đầu một chúng ta bị câm anh chị em ạ. À. Và Sóc Trăng thì ngày hôm nay đầu hai chúng ta bị câm và đầu 7 bị câm anh chị em nhé. Ngày hôm nay phần lô hay nháy ở Đại Đồng Nai thì chúng ta là về con lô kết bằng 66 đại nhân 2 cho tất cả anh chị em. Chúng ta về con lô 71 đại nhân 2. Và Đại Cần Thơ thì ngày hôm nay chúng ta có lô kép bằng 44 đại nhân 2 và Sóc Trăng thì ngày hôm nay chúng ta vô lô 38 anh chị em nhé lô 38 đại nhân 2 cho tất cả anh chị em đó là bộ giải thưởng hôm nay trong ngày 26 tháng 2 năm 2020 thì hôm qua kênh có dự đoán cho tất cả anh chị em tham khảo số ở trên kênh thì mình sẽ kiểm tra lại các kết quả như thế nào ở đài Đồng Nai thì à, độc thủ lô cặp 07 và cặp song thủ là 4774, đầu đuôi là 1226. Cần Thơ 93, độc thủ lô và cặp song thủ là 5885, đầu đuôi là 13 và 70, Sóc Trăng 37, độc thủ lô và cặp song thủ là 0770, đầu đuôi là 41 và 08. Bao lô ba đài là cặp 02 và cặp xiên đá ba đài là 59 và 72. Thì mình sẽ quay lại kiểm tra bằng kết quả trong ngày hôm nay anh chị em gặt hái được như thế nào ở trên kênh anh chị em nhé. Và ngày hôm nay trong ngày 26 tháng 2 năm 2020 ở trên kênh ở Đài Đồng Nai thì à, kênh có dự đoán cho tất cả anh chị em là cặp 07 của độc thủ lâu không ạ? Thì ngày hôm nay tuyệt vời là 07 đã nổ cho tất cả anh chị em ngày hôm nay đã trên kênh đã xin chúc vào tất cả anh chị em ngày hôm nay cô dì chú bác nào ăn độc thủ lô cho Đài Đồng Nai thì rất là ok cho ngày hôm nay rồi. Và ngày hôm nay anh chị em đã thấy chúng ta về con lô 0401. Đó anh chị em đã đó anh chị em đã thấy và đã nổ con 07. Ở đây chúng ta có 09 nữa anh chị em nhé. Và 07 đã nổ cho tất cả anh chị em xin chúc một tất cả anh chị em và 74 và 47 47 thì ngày hôm nay anh chị em chị đã thấy ngày hôm nay 47 thì chúng ta chỉ về con lô 42 đặc biệt cho tất cả anh chị em ở đây mà thôi và 74 thì ngày hôm nay anh chị em mà thấy cùng không về chúng ta chỉ về con lô 71 chúng ta có kết bằng 77 anh chị em ạ à, 71 đã nhân 2 cho tất cả anh chị em ở đây và 74 đã không về 12 26 là cặp đầu đuôi đúng không ạ thì chúng ta chỉ chạm thôi chúng ta chỉ chạm 6 và chạm 2 thôi anh chị em ạ rất tiếc cho ngày hôm nay về cặp đầu đuôi anh chị em nhé và 93 93 là đọc thủ lô cho đài Cần Thơ đúng không ạ thì ngày hôm nay lô 93 thì chúng ta chỉ về con lô 98 thôi anh chị em ạ và không về 93 cho anh chị em rồi rất tiếc cho ngày hôm nay anh chị em ạ và cặp sóng thủ là 5885 58 thì ngày hôm nay rất tiếc trong ngày hôm nay 58 đã đảo qua đài bên đây mất rồi anh chị em ạ đó 58 đã đảo qua đài Đồng Nai xin rất là buồn cho tất cả anh chị em ngày hôm nay và 85 thì ngày hôm nay chúng ta chỉ về con lô 81 và 85 không về chúng ta chỉ về con lô 81 84 và 83 anh chị em ạ và 85 đã không nổ cho anh chị em rồi và 13 và 70 là cặp đầu đôi đúng không ạ 13 thì 70 không về chúng ta chỉ chạm 7 thôi anh chị em ạ rất tiếc và 37 ngày hôm nay bắt cho anh chị em là cặp sóc trăng đã độc thủ lâu anh chị em ạ 37 thì ngày hôm nay đã không về chúng ta chỉ về con lộ 32 chúng ta về con lộ 38 đã nhân 2 cho tất cả anh chị em ngày hôm nay và rất là tiếc cho ngày hôm nay cặp 37 anh chị em nhé 37 đã không về cho anh chị em rồi rất tiếc cho ngày hôm nay 47 thì ngày hôm nay anh chị em là thấy đài Đồng Nai thì đã đảo ngược qua đài Sóc Trăng 47 đó anh chị em là thấy rất tiếc cho ngày hôm nay đúng không ạ ngày hôm nay rất tiếc là đảo đài rất là nhiều rất là tiếc và 70 thì đã không về cho tất cả anh chị em ngày hôm nay chúng ta không về 70 anh chị em nhé 41 và 08 là cặp đầu đuôi cho đài Sóc Trăng thì cũng không về cho tất cả anh chị em rồi và cặp 02 02 là cặp bao lô ba đài đúng không ạ 02 thì à, mình sẽ kiểm tra xem trong mặt kết quả ngày hôm nay đây có 02 anh chị em ạ chúng ta có 02 anh chị em ạ tuyệt vời cho ngày hôm nay anh chị em chiến thắng con 02 ngày hôm nay xin chúc mừng tất cả anh chị em ngày hôm nay đây anh chị em đã thấy con 02 đây có con 02 thì em anh chị em là chiến thắng con 02 ở trên kênh về cặp bao lô ba đại anh chị em nhé anh chị em là chiến thắng ok cho ngày hôm nay xin chúc mà tất cả anh chị em ngày hôm nay đó không hai đại nhân hai cho tất cả anh chị em ngày hôm nay đó không nay rất là nhiều 03 04 09 05 và 01 anh chị em ạ rất là ok cho đầu không ngày hôm nay và anh em đã chiến thắng con không hai đại nhân hai cho tất cả anh chị em xin chúc một tất cả anh chị em cô dì chú bác anh chị em nhé và 59 và 72 là cặp chiên đá bà đài cho ngày hôm nay thì ngày hôm nay 59 đã đã không về cho tất cả anh chị em rồi chúng ta chỉ có 57 chúng ta còn 58 thôi anh chị em và 59 thì đã không về cho tất cả anh chị em rồi và 72 thì đọc không về cho tất cả anh chị em ngày hôm nay anh lộ anh né anh chị em nhé như vậy thì anh chị em là chiến thắng như vậy thì cũng đã có quà điều đặc biệt thì anh chị em nào nếu anh chị em nào chơi về bao lâu đài là cặp 02 thì đã nhân 2 và độc thủ đô cho đài đồng nai ngày hôm nay thì rất là ok cho ngày hôm nay rồi đó là ở trên kênh thì à, có thể ngày mai là một ngày ok tưng bừng cho ngày mai ở trên kênh anh chị em nhé và Amakir sẽ hy vọng cầu kèo khác để cho tất cả anh chị em ở trên kênh để kiếm ly trà sữa bia hơi hàng ngày anh chị em nhé và bây giờ thì mình sẽ điểm qua như vậy. À, hôm nay thì ở trên trên Zalo thì mình nói sơ qua một vài bản ở đây đi. À, ngày hôm nay thì đặc biệt là Đài Đồng Nai anh chị em là chiến thắng con 09 anh chị em ạ. 09 và đá thẳng là anh chị em là chiến thắng con đá thẳng là 42 09 ở Zalo thì anh chị em là chiến thắng con 09 của đài Đồng Nai xin chúc mừng tất cả anh chị em ngày hôm nay cô chỉ chúc bác nào vào lấy số hoặc gọi điện trực tiếp lấy số thì anh chị em là chiến thắng con 42 và độc thủ là 09 ghép xiên ghép đá thẳng cho 42 đại đồng nai anh chị em nhé và đội cần thơ thì ngày hôm nay anh chị em là chiến thắng con 78 đặc biệt luôn anh chị em ạ tuyệt vời một con đặc biệt mà thôi độc thủ lô một con độc thủ ở đài ở đài cần thơ thì ngày hôm nay anh chị em chiến thắng con 7 con 78 đó anh chị em là thấy xin chúc một tất cả anh chị em ngày hôm nay đó mình sẽ điểm qua một vài bản đi cho tất cả chúng ta đều xem trên channel anh chị em nhé đây ngày hôm nay thì rất là tuyệt vời cho ngày hôm nay đó anh chị em là thấy đây bản này đi 09 về đài Đồng Nai mình nói một vài bản về đài Đồng Nai anh chị em nhé ngày hôm nay Đồng Nai rất là tuyệt vời rất là rất rất là nhiều người anh chị em đã vào lấy số từ A Ba kia và A Ba Kía chốt cho anh chị em ở Zalo hoặc gọi điện trực tiếp lấy số thì anh chị em đã chiến thắng tưng bừng trong ngày hôm nay tuyệt vời trong ngày hôm nay đó bản này đi đây 09 ok chưa bản này đi đó 09 ok chưa bản này đi 09 ok chưa rất là nhiều người anh chị em ngày hôm nay tuyệt vời trong ngày hôm nay thêm bàn này nữa nhá đây bàn này đi 09 ok bàn này nói cho mình một số chuẩn đồng nai trong ngày hôm nay thì rất là ok cảm ơn bạn rất nhiều tuyệt vời trong ngày hôm nay rồi thì mình đã điểm qua như vậy và hy vọng thì ngày mai là một ngày chiến thắng một cầu ăn thông cho tất cả anh chị em ngày mai về đài tây ninh an giang anh chị em nhé ngày mai là một ngày tưng bừng có thể một ngày tưng bừng cho tất cả anh chị em và cầu đang ăn thông thì anh chị em nào muốn lấy những con số chuẩn và những con số tuyệt vời hơn thì à, đặt tỷ lệ cao nhất thì anh chị em có thể liên hệ trực tiếp 0964 774 527 Abacus à, sẽ đưa tất cả anh chị em những con số và anh chị em khi anh chị em đã gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo lấy số thì anh chị em sẽ tự tin hơn để chiến thắng anh chị em nhé. Bây giờ thì à, sẽ đến phần chính cho ngày mai là tức là ngày 27 tháng 2 á thì bây giờ thì kênh sẽ dự đoán tất cả anh chị em những con số như sau. Sân cờ Việt Nam dự đoán kết quả ngày 27 tháng 2 năm 2020 Đài quay ngày mai thì mình có Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận và kênh sẽ dự đoán cho tất cả anh chị em những con số như sau. Ở Đài Tây Ninh thì kênh sẽ dự đoán cho anh chị em là độc thủ lô là cặp 34 và cặp trong thủ là 18 81, đầu đuôi là 51 và 24. An Giang độc thủ lô cho ngày mai là cặp 05 và cặp trong thủ là 46 và 64, đầu đuôi là 48 và 98. Bình Thuận độc thủ lô cho ngày mai là cặp 83 và cặp trong thủ là 0770, đầu đuôi là 62 và 13 và bao lô bạn đặt cho ngày mai là cặp 03 và cặp xiên đá bạn đặt cho ngày mai là cặp 67 và 43 đó là những con số mà kênh đã dự đoán cho tất cả anh chị em a kia đã dự đoán cho anh chị em những con số trên kênh anh chị em có thể tham khảo những con số này và anh chị em nào muốn cần lấy con số khác thì có thể liên hệ trực tiếp kết bạn Zalo hoặc gọi điện trực tiếp nhắn tin kết bạn Zalo hoặc cầm điện thoại gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0964 774 527 Abacus sẽ đưa cho tất cả anh chị em những con số và ví đó là những cái phao để anh chị em nắm lấy nếu anh chị em nào đang cần đang biết cầu đang xa bờ loạn số thì có thể trực tiếp kết bạn Zalo hoặc gọi điện trực tiếp lấy số từ 0964 774 527 Abacus sẽ đưa cho tất cả anh chị em những cái phao đó để anh chị em nắm lấy và bơi vào bờ một cách an toàn và chiến thắng một cách thực sự anh chị em nhé. Và video hôm nay thì mình xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại anh em ngày mai và chúc tất cả anh chị em ngày mai một ngày 27 tháng 2 năm 2020 một ngày chiến thắng rực rỡ và bữa an toàn biên tập viên Hoài Phong xin chào và hẹn gặp lại